biết thì mình để tay hoặc để tay à, để đúng 24 sau tự động là ấn tắt nè rồi được rồi con con lấy đi sáu một đánh ra hai ba bốn năm sáu đấy con bỏ ra hai cây hai rồi còn lại mình để bao nhiêu tất cả hả ờ, thôi như là con cộng trừ còn lại bao nhiêu cộng ừ, đây là ừ, à? ờ, sáu trừ hai còn mấy? trừ 2 ừ biết chưa số mấy đây? 8 trừ 2 Rồi 1 2 3 4 5 6 5 chứ người ta phải làm sao hai bỏ đi bao nhiêu bỏ bỏ hai hả ừ bỏ Bây giờ coi đi hai bỏ trừ lớp rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám rồi mình mười trừ hai còn có tám kêu mấy con cái này là số 9 chứ số 9 vậy là đấy, không đúng rồi sai rồi để cái cái hả để chín đi đúng rồi chín trừ hai chín trừ hai số năm để đi để là chín trừ hai đi một hai Rồi, kiếm mấy? Hả? Kiếm mấy gì vào đó? Có hai. Rồi, hai cây. Một, hai, ba, bốn. Kiếm chừng hai là bỏ mấy cây ra? Kiếm chừng hai là bỏ mấy cây ra? Bỏ hai cây ra đúng không? Có một. Có bỏ mấy cây ra? Kiếm chừng hai, đếm hai cây bỏ ra. Một. còn lại đếm thôi. 1 2 3 trừ 1 ba ngón đó trừ một mình cục một ngón lại cúp một ngón ngón lại ba ngón cúp một ngón lại cứ sau để cúp hai ngón rồi <coughs> mình còn lại mấy ngón một hai như vậy mày đếm hả vậy mà mày đếm không con ghế đi tôi đi Số 1 Bỏ một ra chứ không phải là cộng Trừ là phải bỏ ra Rồi còn là mấy? năm 1, hai Trừ là phải bớt ra Dạ Cộng thì mới thêm vô Dạ Được chưa? ngược lại thôi đâu có gì đâu ngon đấy đi con con để con luôn rồi con kêu bà là một con để qua đây là để là con cầm hết ra con cầm một cây ừ con hết qua đây rồi bắt đầu đếm một hai chừng rồi mình làm sao một hai ba ba trừ hai nhịp vào đây ba trừ hai rồi trừ là mình phải bỏ ra đúng không bỏ ra đây ạ à. bỏ ra chưa ba là không còn gì hết con không biết rồi ba trừ ba là bằng bằng bằng là bằng số này là số sáu mà số 0 biết là số sáu. số 0 chứ số 0 bây giờ con, con chưa biết được bây giờ con lấy gì lấy ba cây đi một ở đó bỏ còn cây kìa con lấy qua đây không có được kể cây nào hết đúng không mình lấy từ đâu một hai ba ba triệu ba ba triệu ba hả số ba bây giờ là con phải sao để ba cái bỏ ra số ba hả một hai ba vậy là nó còn cây nào không không có có rồi hết rồi ba trừ ba ba trừ ba có không là số không chưa trừ 3 Rồi em tính đi 4 trừ 3 dễ quá mà Em chịu đoán được không? 3 4 trừ 3 À mấy? 1 2 cho ba có ba hai ba ừ. bốn rồi chưa ba chưa số không số một là số không số một còn một cây hả là 4 trừ 3 còn mấy 4 trừ 3 có 1 còn còn 1 nói có giấy bài không cái gì 4 trừ 3 còn 1 từ nào 4 trừ cho 4 thì mới là số 0 giống như ở trên này là 3 trừ 3 là chưa dạ xong rồi số giờ số mà trừ cho chính số đó Rồi ờ, tiếp luôn 4 trừ 4 Là bằng mấy? Bằng à, có bằng nữa. Thôi đếm đi Thì bé đếm thì bé, bé không hiểu 3 trừ 3 nè, 3 trừ 3 là Bằng không? 4 trừ 4 Bằng 9 Bằng không với 2 số giống nhau trừ cho nhau sẽ hết trừ cho bố. trừ cho thấy có hai trừ là bớt ra ờ. mẹ bay ơi con không học hai rồi con học hai cái bên nhân trừ hai bằng ba mươi bằng bao nhiêu ba ba vậy thì năm trừ ba bằng bao nhiêu năm trừ ba